quay trở lại với thông tin mà từ đầu chương trình chúng tôi đã đề cập đến. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, vụ việc hai mẹ con cô giáo tử vong trong nhà tại Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận định vụ án mạng có thể là người con trai đã giết mẹ rồi tự sát. Vụ việc là một lần nữa giống lên hồi chuông báo động về những thảm án đau lòng trong nội bộ gia đình, mà nguyên nhân xuất phát từ các mâu thuẫn trong cuộc sống. Sáng ngày 10 tháng 7, người dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bàng hoàng khi nghe tin hai mẹ con cô giáo tử vong trong nhà. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng có thể người con đã làm mẹ tử vong rồi tự sát. Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên các đơn vị nghiệp vụ vẫn tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Tôi cho rằng đây là một ờ, vụ án đặc biệt trọng ờ, thì hiện nay chúng ta cũng chỉ ờ, mới dựa trên ờ, chưa có chứng cứ cụ thể và cũng chỉ đưa ra nhận định thôi cho nên là tôi cho rằng là cần phải khởi tố vụ án à, sau khi khởi tố vụ án thì chúng ta cần cơ quan điều tra cần điều tra xem có những đồng phạm khác không hoặc là có tội phạm khác không à, thì à, nếu mà sau khi điều tra mà chúng ta vẫn không phát hiện đồng phạm khác và cũng không phát hiện một tội phạm khác mà à, chính người con này đã thực hiện hành vi phạm tội thì à, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra à, và kết thúc vụ án bởi vì người thực hiện hành vi là phạm tội là đã chết à, tôi cũng cho rằng là đây là một à, vụ án là gây ra rất nhiều đau thương và cũng như là gây ra cho hoang mang cho dư luận thì cơ quan điều tra cụ thể là các cơ quan chức năng cần là phải làm rõ theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự cũng như là bộ luật hình sự để đảm bảo cái tính khách quan cũng như là đảm bảo đúng người đúng tội cũng như là À, à, đảm bảo là tránh bỏ lọt những tội phạm khác hoặc những tội phạm khác. Theo một số người dân gần nhà nạn nhân cho biết, người con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông. Trước khi xảy ra sự việc, giữa hai mẹ con đã có xảy ra cự cãi to tiếng. Một số nhận định cho rằng nguyên nhân gây mâu thuẫn dẫn tới thảm án có thể bắt nguồn từ kết quả học tập của người con. Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên đây vẫn là một bài học cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc giải quyết các xung đột giữa cha mẹ và con cái thật ra thì ờ, đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà cái kết quả rất là đau lòng khi mà những cái trẻ đã chọn cái cách là những cái kiểu cuộc sống bởi vì những cái áp lực nói chung và đặc biệt là những cái sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con trong chuyện học hành chưa có đáp ứng tới như vậy và cái áp lực đó nó cứ liên tục liên tục đè nặng lên vai của con thì nó sẽ dẫn đến ờ, những cái sự tiêu cực về mặt tâm lý và đỉnh điểm có thể là con sẽ có những hành động rất là đáng tiếc xảy ra thực tế đây không phải là vụ thảm án gia đình đầu tiên xảy ra trước đó đã có không ít các vụ án mạng tương tự xảy ra có liên quan đến những người thân trong gia đình với nhau điển hình như vào tháng 1 năm 2021 một người đàn ông ở tỉnh Phú Thọ ghen tuông, cãi nhau với vợ đã nhẫn tâm giết chết người đứa con nhỏ rồi tự dẫn. Hậu quả cả ba cha con đều mất mạng. Trước đó, một người mẹ trẻ sinh sống tại Bắc Ninh chỉ vì mâu thuẫn với bạn trai mà đã nhẫn tâm sát hại con nhỏ mới 3 tuổi rồi tìm cách tự dẫn nhưng bất thành. Đáng buồn là đứa trẻ không qua khỏi. Vụ việc xảy ra vào tháng 10 các vụ việc kể trên có rất nhiều vụ án con cái sát hại cha mẹ vợ chồng sát hại nhau rồi tìm cách đùa trận, thậm chí có trường hợp chồng giết cả vợ con rồi đùa giỡn tiếp theo điều đáng nói hầu hết các vụ việc đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn tồn tại trong gia đình tuy nhiên khi nóng giận suy nghĩ tiêu cực mà không ít người đã đẩy bản thân cho những người thân của mình vào cửa tử có lẽ những kết quả đau lòng như vậy nó không phải là từ ngày 1, ngày 2 mà rất có thể trước đó đã có rất nhiều những cái mâu thuẫn, những cái xung đột nhưng mà không có được giải quyết và đến khi mà dường như người ta không có cái tìm cách giải quyết phù hợp thì bạo lực lúc này bắt đầu là lên tiếng à, nếu như các thành viên trong gia đình rất là yêu thương và cẩn trọng cũng như là quan tâm nhau và nên có cái sự kịp thời chia sẻ thì chắc chắn rằng là những cái hơn rất là nhiều à, và điều này nó cũng là một cái thông tin cũng là một cái cơ sở để cho chúng ta thấy rằng là trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào nếu như những mâu thuẫn và xung đột hiện hành vi giết người trong tờ tử thì tức là người thực hiện hành vi đã biết được cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật hành vi của mình là đã sai nhận thức được uh, hành vi này và họ uh, giải quyết bằng cách là họ phải giết người đó xong là mình họ tự tử luôn tức là họ kết thúc cuộc đời của họ luôn thì à, chứng tỏ là họ đã không có một à, con đường thoát và không có một lối thoát và không có một ai à, à, hướng dẫn về mặt tâm à, à, lý cho họ thì qua vấn đề này để chúng ta thấy rằng những mâu thuẫn những cái xung đột à, trong gia đình à, nếu không khéo hoặc là không được giải quyết hoặc là không được những người ngoài biết được để can thiệp giải quyết thì sẽ dẫn tới những hậu quả rất là lớn mặc dù trong cuộc sống khó tránh khỏi những áp lực mâu thuẫn tuy nhiên dù là vì lý do gì thì việc ra tay đoạt mạng người thân trong gia đình đều khó có thể chấp suy nghĩ bồng bột nhất thời và ra tay với người thân rồi chọn cách tự chọn để trốn tránh trách nhiệm hoặc do quá lo sợ nhưng hậu quả để lại cho gia đình xã hội là vô cùng to lớn không ít trường hợp sau khi sát hại người thân thì tự tử bất thành phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật và tòa án lương tâm cái khung hình phạt rất là cao tức là từ 12 năm 20 năm trung thân và tử hình thì đối với người mà đã thực hiện trong hành vi hoàn à, đề ra hậu quả là chết người à, thì tôi cho rằng đối với những người này phải đối diện một cái mức án rất là cao có thể là à, phải xem xét tới cái nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội này có phòng vệ chính đáng hay là bị kích động về mặt tinh thần hoặc là do lỗi của nạn nhân không thì có thể có những cái mức án khác nhau hoặc là có những cái tội danh khác nhau như là vô ý giết người hay là bị kích động mạnh à, tuy nhiên đối với những hành viên mà cố ý nhận thức được hành vi của mình và những người nạn nhân cũng không có những hành vi vi phạm pháp luật gì hết à, và cũng can này một cái can này thực hiện hành vi giết như vậy thì thông thường sẽ đối diện với một cái mức án rất là cao thậm chí là có thể là lên tới là à, tử hình cái việc mà người đó tự tử nó không liên quan tới cái vấn đề là tình tội danh cũng như là tình lượng cái việc người đó chết thì chỉ là theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự là người đó chết thì phải là à, định trị điều tra mà thôi chứ không phải là à, người đó chết là không có